vô và cũng một thời gian rồi mình không quay video các bạn ơi Thì ngày hôm nay là ngày mình comeback sau uh, bao nhiêu lâu ta Cả nửa năm trời rồi ấy chứ ít gì đúng không <laughs> Cũng hơi bị lâu luôn rồi đó Và bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ tìm một cái con uh, Pokemon đó để mình chơi thôi Tầm này chắc chắc thì chắc mình sẽ chọn một bé uh, hay lửa đi Ok mình chọn con uh, Charmander đi Mình là một người nóng bỏng mà cho nên chọn hay lửa là hợp lý luôn uh, Và mod bắt đầu tiên mình chọn để quay lại là mod Pixelmon nha các bạn Thì nhiều bạn có biết mod này rồi cho nên là chủ yếu là series này của mình là để ờ, giải trí vui vui thôi đó vẫn là skin cũ các bạn ơi nope. và bây giờ thì mình nghĩ là làm cái quần què gì đây <laughs> để mình đi vòng xem có cái uh, em pokemon nào để mình thách đấu luôn gì mới vào trời tối thui rồi là buổi sáng vậy <laughs> what the fuck ngáo thật ở ờ, à, buổi sáng các bạn ơi <laughs> nhìn nhìn giống hoàng hôn vậy à đây đây đây em này level 7 thì cút cút cút cút cút cút tầm này mình đánh level 7 cho nó nó vả mình sắp sát mặt luôn sát mặt luôn các bạn ơi à, ok đừng chữ thề nhưng mà thôi kệ chửi luôn đi Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo khu đá này em mạnh mạnh không mà à Đi lút đồ lút đồ Mình nhớ là khi sống lại có một cái rương Nhưng mà có vẻ là mình không có chỉnh cái rương đó rồi Cho nên là mình không có cái quần gì luôn Làm sao đánh lại mấy con này cái Level 12 này ác chưa kìa Ác chưa kìa Level ấy Level 11 Dẹp luôn nope. Thôi lấy gỗ đi Mấy khúc gỗ này thì uh, cũng không có tác dụng gì mấy Tại vì mình chơi Pixelmon mà giờ bắt ra con được con nào truyền thuyết legendary thì may ra nó có tác dụng <laughs> đùa thôi chứ tập 1 legendary thì chắc uh, nhân phẩm của mình chắc uh, ông nội mình gắn cầm lưng luôn ấy đây đây em level 7 hả chơi không ta quỳnh ờ, nó cái con này mày mày có chịu đánh nhau với tao không ok hôm nay thì chắc hù được ba kêu nữa các bạn kinh chưa ba skill ít ồ đánh nó tận 12 phần trăm máu nhiều quá ôi nó đấm mình cứ một máu hả ngon vậy ơi có cửa hắn các bạn ơi có cửa hắn cửa hắn nha giỡn hoài nha ok được kêu đốt nè tầm này thì mày cút để cho mày cút luôn nhưng mà nhạc có vẻ hơi lớn nha lúc mình chỉnh cái nhạc đánh nhau lại lớn quá thì mình bình luận có nghe cái gì đâu rồi rồi rồi rồi level 5 ủa vậy đó level 5 các bạn <laughs> mình lộn level 5 chém level 7 như con luôn các bạn ơi level 5 chém level 7 như con luôn cái cuối cái cuối các bạn ơi chiều cuối cùng chắc uh, mình sẽ lên cấp luôn ấy level năm level 7 ao hai level mà chắc sẽ lên cấp luôn xịn xịn xịn đó đùa cái này làm gì Vứt. à, trận chiến đầu tiên à, của series à, có vẻ thành công à, ngoài mong đợi luôn hơi bị xịn sò mặc đồ mặc dù mình không được gì hết <laughs> chiến lợi phẩm thì bằng không cái đi <laughs> cuộc đời con <laughs> cuộc đời chán chưa đây, tôi học mấy cái này để dành sau các bạn làm uh, poke uh, pokeball ấy bên kia còn một cái nữa ơi bên đó bên đó có có cái gì đó kìa các bạn ờ, một bé level 10 kệ bé luôn anh không đánh nhau với bé đâu hôm nay mình nghĩ là mình tìm làng ngày đầu tiên tìm làng hợp lý nhất rồi bây giờ đầu gỗ thì làm cái buồn gì mình lại làng mình ăn cấp cho nó nhanh các bạn à, lúc mình tên đi tìm làng thì mình gặp thanh niên áo xanh đây thằng cha này là thằng cha nào vậy stupid and uh, gì không anh này là mua chui thoa các bạn không đổi skill đúng không đúng rồi mà trong trong người mình giờ có vùng què đâu đổi giống <laughs> giờ không có thứ gì để đổi giống luôn ác cái chứ à, bên kia có nguyên cái rừng đó rừng gì ta không phải rừng thông không cái rừng uh, rừng cây dễ xua đây cái này là có hậu quá lúc này xịn thế nhờ ngon lương thực mình lại vừa hết đó rồi cây chưa kìa bên đây là một cái khu khá là xịn ấy rồi mấy cây đều ăn hết trơn rồi nó trong rừng thôi qua đây là bên đồng bằng là nó hết có cây đồ ăn rồi các bộ làng cái đồ ăn thôi các bạn à, đây, ủa không phải là cây hoa thôi nope. nghĩa nó cây thế nhờ ai hoa villain này đây được thành tựu đầu tiên rồi ngon chưa và được cái giường luôn cái giường nó ra vậy Ê, lục đồ ăn thôi <laughs> hello chị ta xinh đẹp cho mọi người hồi phục cho con Charmander xíu cái nhạc nó phải hơi to thật nhờ xong rồi ơi mình tắt cái nhạc luôn rồi chán chưa cái nhạc nó hơi bị ờ, ồn đối với mình á à da mấy cái này thì uh, xài hơi bị xịn thiệt mình mình, mình lút hơi nhiều rồi mà không có chỗ để chứ mình có cài vào đây cái mod traveler backpack nữa <laughs> và cho bên nào chưa biết ở quên mình có nói đâu biết cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả là cái à, mod này mình cài vào cả một cái um, rồng các bạn mình cài mod rồng vào luôn ai file <laughs> kiểu uh, đi đánh pokemon và lấy rồng và, và, và giết rồng lấy rồng là cái gì Đấy, cho cái xoài này nó sao nó hơi lắc nhỉ mình làm hơi nhanh da yeah, hơi giật con ơi hai bố bố ngon ngon ngon ngon bố bố bố bố bố bố bố vợ con ơi quá nhiều đồ ăn luôn ha giờ chắc lút sơ cái cái làng này thì à, thì đâu là ngon nhất ta <laughs> giờ trình gì <laughs> tưởng tượng định nói vô hậu quán lút mà trình gì vậy đâu lút các bạn ơi cầm Cầm con Charmander level 6 Đòi vô hội quán loot Ông nội ơi Ây da à. à ngon rồi ơi Mình level 6 mà đánh level 13 Mà hắn á Thì chắc lên được khoảng ờ, một hai level luôn ấy 109 sp Đó ừ, Được Long Vũ luôn Chắc lấy bạn Long Vũ chắc được hiệu quả Long Vũ chắc sẽ được Lên được một cấp nữa này Đó Lên cấp chưa bây giờ là dễ như bây giờ ha ha Hồi nãy là mình vừa tới làng nữa có một thông báo Không bậy ở bên sa mạc chứ như thông báo một legendary ấy, nhưng mà mình mình có không có cái gì để gặp được nó hết trơn á đó. giờ mình sẽ đi ngủ thôi hết hết ngày đầu tiên một cách uh, thật là vô dụng rồi ăn bò hả bây giờ mình nghĩ là mình sẽ tìm một em nào đó mình thu phục đáng lẽ là mình phải có một cái ờ, rương Pokemon khởi đầu để mình lấy bon nhưng mà có vẻ là mình không có cái bạn này khó hả ta bản này mình không dùng game sát luôn chẳng hiểu vì sao cho nên các bạn nào biết thì bạn uh, hướng dẫn mình với nhé đây mình để mình lướt thử xem có chỗ nào có Pokemon không mình đi hồi phục em Pokemon đầu tiên đúng không ấy ô khoan khoan khoan khoan khoan hold up quay the minute bên đây thì có nguyên một cái kim ờ, th ai cập tầm này không lút thì người ta sẽ gọi là mình ngu cho nên mình sẽ lượm nó luôn hello ơi ơi tao mới hello thôi nha mày level 29 mày tao hello mày mày đánh tao là sao rồi xong trở <laughs> về thời trở về thời đầu đá luôn các bạn <laughs> mới chơi kỳ vừa thôi Ê Nhắm chết nha Mình mở cái đường nó ra bằng chuột bằng chuột phải là mình làm đung Hơi tối nha các bạn chỉ thôi vì mình không có đuốc ấy Ôi oh, Ngon các bạn ơi Há là khá là ngon ấy Cái này là được một giấc ngũ kim cương này Thịt hả? Thịt rửa hả? Được Storm Black này. Nãy giờ là mình được Đầu game đó giờ là được ba cái play rồi đấy Play chứ không phải Black đâu vàng nữa này 6 vàng 7 vàng cái này cái gì đây ngọc lục bảo hả màu xịn thế cái này cũng khá là cần thiết luôn á vì sao nó khá là cần thiết cát cái này là đồ ăn đây đang đói luôn á lụm từng cái này thịt phải rửa thịt rửa lắm thế ủa táo vàng luôn này wow đây đây đây G5 ball can be used to catch Pokemon nhưng mà cái này tỷ lệ sao vậy nó không để tỷ lệ mình không biết như thế nào nhưng mà chắc mình sẽ dùng nó để bắt Pokemon đầu tiên của mình luôn sau khi đã tìm xong một ít đồ thì mình à, đem con Charmander người anh em à, khác cha khác mẹ của mình đi à, luyện tập bạn ơi cho nó gọi là strong lên chứ yếu quá à, đây chưa được lên cấp luôn á mình đánh đến giờ là vùi ba bắt đầu từ level 13 nó hơi khó lên cấp luôn các bạn mình phải đánh rồi chạy về nhà hồi máu mà hơi bị phiền luôn á này, đủ ít gỗ rồi này nên mình đi đánh nhau luôn đó, game này là game Pokemon mà phải game farm đâu nope. phải đánh nhau mà dù cày là cày Pokemon này chứ mình nghĩ thế coi con level mấy mày level mấy đứng lại đó mày đứng lại đó dạ nhưng ta ném hụt tao nắm lại thôi gì đó Đấy, trong thời gian mình đánh nhau mình cho con Charmander của mình nó ngậm thuốc đó thì bây giờ con này không có tuổi con Charmander của mình luôn lên cấp luôn ha à, này bây giờ con Charmander mình level 15 rồi này mới level 15 thôi đó hả bao giờ nó mới chịu tiến hóa ta con Charmander thì thành con uh, Charmander gì đó chứ mình sẽ tiến hóa mà có sừng nhớ là vậy bây giờ level 15 thì chắc bây giờ mình thu phục một con pokemon được rồi ha à, ha mày chọn tao đúng không level 12 cũng tạm bạn chọn mình thì mình chọn bạn từ ra mình tính toán xem bây giờ nó còn 10 phần trăm máu á sẽ thuộc khu phục nó chắc ăn hơn đây skin này được nè 10 phần trăm máu ờ gọn khi đó chỉ là kiểu là thử nha power không này bầu 40 nè nó xôi ừ ngon ngon ngon ngon ngon ngon tầm này là mình sẽ giết nó luôn bạn ơi liệu đợi giờ đợi giờ đấy ủa ơ cái pokemon mình đâu ờ cái trái làm được gì như chia được cách pokemon này hả ừ nha ok ngon <laughs> nhưng mà nhưng mà có ai đó cho mình biết là cái trái đó mình xài có ủ không vậy the rich smith hả rich ball hả phải không nè đi đét cá từ từ từ từ để mình xài thử trên Pixelmon Wiki thì nó là Respawn là loại bình thường các bạn ơi nó chỉ uh, ờ, có cái tỷ lệ cắt là một ít thôi ui sao lại mình để tao bắt rồi mà mới xuất hiện vậy nhìn te vậy ui ui ui ui ai à, mà về đâu level 16 nó nó, nó, nó kiểu tiến hóa này nó phải lâu hơn chứ à nãy ra được một con tiến hóa rồi đây các bạn ơi tiến hóa này đó đó đó đó nó tiến hóa dạng sẽ có sừng và cái đuôi nó nhìn cái màu nó hơi bị đỏ hơn nhờ nhìn cũ nhìn cute hơn <laughs> chắc sau này mình sẽ bắt pokemon dạng em là cute thì bắt em là nhìn xấu thì bỏ <laughs> mặc dù nó mạnh thì kệ đó đó đây em này thì nhìn cũng ờ, khá là xinh xắn mà con mắt hơi ngầu nha con mắt kiểu ăn hết cổ thì à, nói chung là được em level 16 và đã tiến hóa được con Semander tập 1 rồi ui đang chờ được được cái một cái uh, ultra chết luôn này các bạn xịn phết cái này hình như là tưới nước được cho mấy cái um, không ra uh, ờ, a sensitive can be had by cái gì để cái gì đó đó đã mình dở tiếng anh mà để view hack như là một cái gì đó liên quan đến trứng phải và liên quan đến ấp trứng của cái bò ấy như thế à, mình chơi trước đó là mình chơi bản Pokemon bản này thì không, khi không có cái uh, ờ, spawn trứng cho nên mình cũng không hiểu lắm về những cái trứng ấy để uh, từ từ xem xem. ờ à, con gì có bộ xương rồng kìa ảo chưa đỡ đỡ thế nào được các bạn ơi sao mà đỡ được đâu ra bộ xương rồng trong mod Pokemon thế này kiểu uh, mình uh, tôi phục Pokemon chán thì mình sẽ đi đánh rồng thế thôi tình hình thế nào đây các bạn ơi hình như là một con Radon vừa xuất hiện ở gần mình nhưng mà mưa lúc bước qua bởi thì con này nó chặn đầu mình rồi mình level 10 mười láo hả bố mà giết luôn nhanh coi nào tôi gặp con Radon coi rồi chị buông tha rồi này đây đây đây đây đây em uh, Radon các bạn ơi nhưng mà bây giờ có cái gì đâu bắt ẻm bây giờ chị phải đứng nhìn từ xa thôi <laughs> ờ ảo ảo ảo ảo đừng tự đã hư bản thân mình như thế bạn làm như thế thì uh, cũng chẳng ai sót đâu tại vì mình khỏi xìu à nó hai đồng máy máu là mình mới bốn máy máu con mạnh nhất thì đánh kiểu gì nhưng mà đang đa máu thì không sợ 46 là ai ha, ha. đây nó level 70 luôn mình level 16 luôn tuyệt vời luôn ha kiểu ờ, mình cũng muốn thử xem để mình ờ, yếu nó bao lâu á uh, đánh một phát ba ba phần trăm máu này hay này ơi đốt nữa thêm 10 trăm máu này hay này đây đánh lần 47 máu này hay này ấy mà mình mình câu nó cũng được khoảng 15 phần trăm máu chứ đùa à bây giờ con uh, con Charmander này của mình mà tầm level 50 đi tầm level 50 mình chơi thuốc nữa đó là bao bao win luôn chắc chắn win luôn ha còn bây giờ thì tha cho mày đó tầm khoảng chừng 5 tập nữa sẽ bắt được mày thôi 5 tập thì hơi lâu mình nghĩ là cỡ mình mà kiểu uh, tập trung mà đánh nhau thì uh, tầm 4 3 4 tập nữa là con Charmander level 50 rồi đó hoặc có thể mình mình kiểu uh, mình tự uh, tự farm kinh nghiệm lúc mà mình ốp ấy mà dạo gần đây mình hơi bận chứ không có thời gian đâu chắc chỉ chơi lúc các bạn ơi mình chơi series này chắc mình quay lại để vui với lại uh, do khoảng thời gian gần đây mình hơi bận ấy cho nên chắc mình không thể à, chơi cho mình apply được cho nên là mình cũng không sai không sai những cái công trình to bự đâu mình hấp ba spawn nữa rồi spawn lắm thế ơ à, đâu đâu đâu hấp ba vừa spawn các bạn ơi à, đây đây đây, hấp ba này cũng level 50 30 ủa level 70 luôn mình chơi một lần rồi biết ấy ủa 50 hả nó mùi ngon ấy để đó để đó cho anh tầm khoảng chừng ba bốn tập được anh bắt em hết mình sẽ định cư tại ngôi làng này một khoảng thời gian đi rồi mình sẽ bắt hai em này sau đó sẽ di cư bắt những em khác cái đường này thì mình nghĩ được mấy con um, Raywaza cũng hay bay qua lắm đây là địa điểm khá là thuận lợi để mình bắt những con uh, legendary ấy còn ngoài biển thì mình sẽ đợi sau đi ha mục tiêu của series này của mình là bắt tất cả những con legendary mà mình thấy được <laughs> chứ không có tìm hết được các bạn tìm hết cho tới mai luôn á lát khoảng chừng à, hai chục con ba chục con nhiều đi thì mình sẽ end series cái tập 1 là kết thúc đây luôn các bạn ơi à, hơi ngắn đúng không mình nghĩ là bây giờ mình quay khoảng chừng à, hai ba chục hai chục phút hai mấy phút gì đó mình cắt video cho khoảng còn 10 phút ấy à, thì tập 1 coi như là comeback trở lại đi ha tập 2 thì mình nghĩ sẽ làm những việc thú vị hơn thì các bạn nhớ đón xem tập 2 nhé và trước khi rời khỏi video đừng quên like subscribe và ấn cái chuông bên cạnh subscribe giúp mình ok gặp lại các bạn khá là vui rồi thì tạm biệt và hẹn gặp lại